Ôi, <laughs> con gì cái con chi vậy trời ơi miệng rảnh mỗi rảnh quay mỗi rảnh à, anh kìa ờ xấu quá ừ, đó à. ơi cái mặt nó có ra ừ. ôi ôi ờ, ai hả trời ngủ <laughs> hả Woo! Woo!